Rồi bây giờ cái sprayer thì các bạn đã biết rồi Có nghĩa là trong trường của mình Các bạn đều thấy toilet đều có sprayer Như vậy các bạn qua bệnh viện này Các bạn thấy các toilet có sprayer không? Có không? Các bạn đã đi toilet ở bệnh viện này chưa? Chưa đi, Y43 mới qua chưa đi Y46 mới qua chưa đi như Y43 đi nhiều rồi Các bạn hỏi các bạn Y43 là có không? Các cái toilet ở bệnh viện này có sprayer hay không? anh Thịnh có thể đại diện trả lời có hay không ok đây là vấn đề kế tiếp ta nói đến bài Biden ta hỏi tất cả các bạn nữ ngồi đây đều biết bài Biden không ai biết đưa tay lên không ai biết hết vậy sau bữa học hôm nay về trong giỏ của các bạn chắc chắn sẽ có bài Biden không chắc chắn có hay không mời bạn bỏ Huy ngồi xuống mời bạn uh, nữ này tên gì đó mạc mạc hả mạc thị rồi mời bạn tiếp tục em hiểu gì về bài Biden và cái tầm quan trọng của bài Biden đối với học sinh nữ sinh viên nữ đặc biệt là khi đi du lịch như thế nào Yeah, như vậy sau buổi học hôm nay mời bạn ngồi xuống các bạn có thể mua một chai nước Aquafina gì đó giá 6.000 đồng được chưa sau đó các bạn sẽ dùng cái một cái lõi sắt bằng đun nóng và các bạn đục một lỗ bạn đừng đục bằng dao hay là bằng dùi và bằng cái sắt bỏ vô vô bếp á rồi ẩn vô một cái thế là bạn đã có bài đấy được chưa có tốn bạn nào không không em tốn sáu ngàn nồ sáu ngàn lại muốn hết rồi còn là cái chai mà hiểu được chưa như vậy tới đây ta sẽ hỏi một câu nữa thế ở nhà em có mọi người trong gia đình em nữ có biết xài bài đó không vậy sau bữa học hôm nay em có giúp mẹ mình em gái của mình bà ngoại của mình biết cách xài đất được không nếu bà ngoại bây giờ khoảng 75 tuổi mà dạy bà xài đất có khi hơi bị khó tại vì bà nói 75 năm nay tao đâu có đất đâu tao cũng đâu có sao giờ tự nhiên tôi bay bại cho tao cái bài đất này làm gì cho mệt vậy được chưa tuy nhiên chúng ta thấy bài đất rất là cần thiết khi đi tiêu ở người phụ nữ được chưa vấn đề là các bạn phải biết xịt từ đâu tới đâu được chưa thế thôi tự tay các bạn bóp cái bài đất mà được chưa như vậy